chào tất cả anh em nhé thì uh, cái video ngày hôm nay tôi xin giới thiệu anh em những cái sản phẩm những cái đồ bịp hoàn toàn mới giúp anh em có thể đến bất cứ sân chơi lớn nhỏ nào anh em chơi anh em đều có thể giành thắng đều có thể kiếm tiền mang về còn sau đây tôi sẽ test cho anh em hướng dẫn anh em cách chơi làm sao cách chơi như nào để mình có thể giành thắng nhé trên đây là hai bộ đồ chơi cái sản phẩm hoàn toàn mới đây là đồ chơi về tài xỉu và đây là đồ chơi bầu cua thì uh, hai sản phẩm này anh em đến sân chơi bầu cua tài xỉu anh em không cần mang nắp đĩa hột vào sân chơi anh em vẫn có thể giành thắng và sau khi test xong anh em hai sản phẩm này tôi sẽ giới thiệu anh em những phần mềm bầu cua bầu cua tài xỉu sóc đĩa trên điện thoại giúp anh em có thể biết cách chơi biết cách đánh và giành chiến thắng thì sau đây tôi sẽ test luôn cho anh em nhé thì ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh em một cái nắp một cái đĩa thì cái máy dùng đây đây là cái máy phân tích nghe hột tài xỉu anh em đến sân chơi anh em chỉ cần mang cái máy này anh em đút vào trong người khoảng cách bắt xa 5 mét đổ lại là mình có thể biết được chuẩn xác ra tài hay ra xỉu mình chơi còn sau đây tôi sẽ test cho anh em để chứng minh em cái độ chuẩn xác của nó nhé thì đây là cái nắp cái đĩa này và ít hột tài xỉu này hột nhé đây hột là hoàn toàn bình thường hột chợ nắp chợ và đĩa chợ thì đây tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hột tài xỉu ra ba hồ tài xỉu đây là cái thanh nam châm này thanh nam châm cực mạnh luôn thử anh em chính của anh em này hột là hoàn toàn bình thường này đấy đĩa này hoàn toàn bình thường này không hề hít này nắp này hoàn toàn bình thường này nắp chợ đĩa chợ hột chợ này hoàn toàn bình thường Tôi sẽ test cho anh em nhé hướng dẫn anh em cách chơi khi em lấy cái sản phẩm này thì là mình đến sân chơi mình bật nó lên đấy, anh em bật nó lên và anh em đút vào trong người thì ba cái ván đầu tiên anh em không đánh để sao để máy nó thu âm thu sóng để nó báo dung cho mình biết được kết quả chuẩn xác nhất nhé một ván không đánh này hai ván không đánh này ba ván không đánh này đây tôi sẽ để đây cầm đây đây mở cho anh em xem này 7 điểm xỉu ai bắt đầu tôi đánh anh em xem này con này chắc chắn tôi sẽ đánh xỉu ai 7 điểm xỉu anh em nên nhớ là mình đến sân chơi anh em chỉ cần mang theo duy nhất một cái máy phân tích nghe hột tài xỉu này là anh em chơi được hột nắp đĩa hoàn toàn người ta nhé chắc chắn này tôi sẽ đánh tài này 12 điểm tài Đấy, rất là chuẩn xác 100 trăm xỉu ai 10 điểm xỉu chắc chắn 100 trăm con này anh tài này 11 điểm tài à, rất là chuẩn xác 100 trăm tài này 12 điểm tài tiếp tục test anh em một tiếng này chắc chắn con này tôi sẽ đánh tài này 15 điểm tài anh em chưa rất là chuẩn xác thì đây là cái máy phân tích nghe hồn tài xỉu và đây tôi sẽ test cho anh em về sản phẩm bầu cua thì đây tôi chuẩn bị sẵn ít hột này cái nắp cái đĩa này tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hột tài xỉu à ba hột bầu cua đây lấy ngẫu nhiên ba hột bầu cua tôi bỏ ba hột bầu cua ra thì đây em nhé ba hột bầu cua này nắp đĩa này đây thanh nam châm tôi sẽ thử cho anh em này một không hề hít này hoàn toàn bình thường này đĩa này không hề hít này hoàn toàn bình thường này nắp này đây không hề hít này hoàn toàn bình thường này thì chính tôi anh em nắp đĩa hột này là hoàn toàn bình thường thì cách chơi rất là đơn giản thôi mình đến sân chơi anh em bật cái máy đi và mình đút vào trong người khoảng cách bắt xa 5 mét đổ lại là sẽ báo dung cho anh em biết được chính xác ra tài hay ra xỉu nhé thì ba ván đầu tiên anh em không đánh để máy sẽ phân tích cho mình biết này này hai ván này ba ván này ở đây bỏ cho anh em xem này tôm cua bầu này bắt đầu tôi sẽ đánh cho anh em xem này con này máy báo dung 100 trăm đây tôi sẽ đánh con cua này mở anh em xem này có cua có bầu có gà anh em chưa rất là chuẩn luôn như thế này máy báo dung nó báo tôi biết chắc chắn cái này sẽ có cá này mở anh em xem này hai cua một cá Đấy, rất là chuẩn chắc chắn con này này tôi sẽ anh cua này mở này hai cua một cá Đấy, rất là chuẩn luôn à, mình rất anh em nhé sóc mạnh sóc nhẹ mình đều đánh được đều chơi được đều biết trước cái khó chơi 100 trăm con này này tôi đánh một gà này mở này một gà một tôm một cá anh em nhá rất là chuẩn xác tiếp tục này con này này chắc chắn 100 trăm này tôi sẽ đánh con nai này mở này anh em chưa rất là chuẩn có luôn đấy test anh em một hai ván nữa này chắc chắn tôi sẽ đánh con gà này mở này đấy, anh em chưa hai gà một nai test anh em một tiếng cuối này như con này máy đánh 100 trăm tôi sẽ đánh cá này mở anh em xem này anh em chưa hai cá một nai tôi tắt máy rung này Đúng bóc luôn hộp cho anh em xem này hộp này hoàn toàn bình thường này hột đây là hoàn toàn hột giấy anh em nhé à, hoàn toàn bình thường này ừ. đây có cả hộp xốp luôn này đấy, tôi đấy ngẫu nhiên cả hộp xốp hột giấy và đấy bóc luôn cho anh em xem này đấy lấy ừ, ngẫu nhiên ba hộp thì ở trong đây có cả hộp xốp giấy luôn đây đây đều xem là hoàn toàn bình thường hoàn toàn không có gì luôn đấy thì vậy theo anh em khi mình có sân chơi mình đến sân chơi của người ta hột nắp đĩa hoàn toàn người ta anh em có sản phẩm này thì liệu anh em có thể giành thắng hay không đấy và sau đây tôi sẽ test cho anh em về những sản phẩm công nghệ về đồ chơi trên điện thoại thì rất là nhiều anh em chơi rất là nhiều anh em thua tha về trò chơi điện thoại này thì sau đây tôi sẽ test cho anh em này mở anh em xem này đóng này như con này là 100 trăm tôi sẽ đánh con tôm này mở này Đấy, hai tôm một nai anh em chưa đóng này con này 100 trăm tôi ờ, sẽ đánh con ờ, cua mở này hai cua một gà Đấy, anh em như rất là chuẩn xác ừ. đánh con nào mình biết trước mình đánh con đấy con này 100 trăm đánh cá này có một cá hai cua Đấy, rất là chuẩn tiếp tục này chắc chắn vào này tôi sẽ đánh con bầu này mở này một bầu hai này Đấy, tiếp theo tôi sẽ đánh sóc đĩa cho anh em xem này mở anh xem này nẻ này 100 trăm đánh nẻ này ừ. chắc chắn vào này có nẻ này Đấy, anh em giờ rất là chuẩn chắc chắn con nẻ tiếp này ok chưa anh em ba đen bán nhà bán cửa đánh chắn con này này thứ tử Đấy, à, rất là chuẩn xác tiếp tục đánh chắn này sấp đôi Đấy, à, rất là chuẩn luôn mở này xỉu này mở tiếp phát nữa cho anh em xem này tài này bắt đầu tôi đánh cho anh em xem này 100 trăm đánh xỉu à Đấy, à, xỉu 10 điểm xỉu 100 trăm đánh xỉu tiếp này 10 điểm xỉu chắc chắn ván này đánh tài này đấy 11 điểm tài 100 trăm ván này tôi sẽ đánh tài tiếp này anh em chưa 16 điểm tài 100 trăm ván này đánh xỉu này đấy 10 điểm xỉu anh em chưa như vừa tôi đánh anh em hoàn toàn chuẩn xác 100 trăm thì đây là những cái phần mềm mà tôi đã trực tiếp lập trình ra và bất cứ anh em có chơi trên máy mình và chơi trên máy người ta tôi đều có công thức quy, quy luật có thể hướng dẫn anh em cách đánh cách chơi chuẩn xác 100 trăm đấy thì chơi trên máy mình được chơi trên máy người ta được anh em chỉ cần nhấc cái điện thoại của mình ra anh em lưu cái số điện thoại tôi vào lúc nào anh em cần anh em chụp hình cái trò chơi hiện nay anh em đang chơi anh em gửi qua tôi là tôi sẽ tư vấn anh em hướng dẫn anh em công thức cái quy luật cái cách đánh để anh em chơi Đấy, đây là những cái trò chơi trên điện thoại chuẩn xác như vừa tôi test anh em rất là chuẩn xác luôn còn đây là những trò chơi đây là cái máy anh tài xỉu và đây là máy anh bầu cua sản phẩm tiên tiến mới nhất của tôi đấy sản phẩm này thì khi anh em có trong tay em đến sân chơi anh em đánh thì đảm bảo anh em sẽ là người giành chiến thắng trong sân chơi của mình thì, uh, cuối cùng thì tôi xin kết thúc video ở đây chúc tất cả anh em là những người chơi khôn ngoan là những người chơi uh, lúc nào cũng có thể đến sân chơi và có thể giành chiến thắng trong sân chơi mình xin chào anh em